cô chị để con một cửa ai chê bao giờ nuôi mấy con nâng giấc cả dưỡng chưa đẻ về sau cùng đến thương nhờ phải không bỏ không có nơi khó là ai đâu Thank you. sinh con ai cũng muốn đẻ bù lòng cho con nuôi mấy con họ lòng ngày họ tự mấy cha ngại mẹ núi non nào tại tại con cho cha thì mấy mẹ phải